niệm là khó quên lắm lang thang cô độc mình ta bước quán rượu không ngờ mình ta sai cảnh đó còn đây người đâu thấy chợt nhớ chợt tỉnh mắt chợt cay sống với tồn tại là khác nhau nếu các em chấp nhận của tôi như là nhẹ khó như là các em như vậy ok tiếp tục không ảnh hưởng tới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 nên tao ra đường tao, tao ra đời tao phải rèn luyện mà tao học tao bươn chải ghê lắm còn tụi mày học giỏi quá nè tụi mày ôm cái bằng nó ngon đúng không <laughs> tụi mày đâu thèm học nữa nên là những cái đứa mà nó học không có giỏi trong trường học á nó không có giữ cái bằng đó anh hiểu không ạ ra trường nhiều khi nó quên bài cái bằng nó tốt nghiệp nào luôn nhưng mà cái ông học giỏi cái bằng nó giữ kín lắm chị không nó treo trong phòng nó làm ghê lắm nghe nào nó cũng nhớ cái bằng đó đó và nó giữ cái tâm trí nó nằm trên cái bằng và nó không thích học gì hết nữa Không hiểu tại sao lại yêu một người con gái như em nữa Em là đứa con gái không có gì hết á Gia thế em cũng không có Học vấn thì lại càng không Em không xứng đáng cho anh hiểu không Anh không quan tâm xuất thân em thế nào Anh cũng không cần biết con người ra sao Cái anh cần chỉ muốn được ở bên cạnh em và yêu thương em Anh chỉ cần vậy thôi Cảm ơn vì ai đó nói với tao sầm không có xấu trừ khi mà đi cướp ăn trộm hay là làm cái gì xấu xa gì đó mới gọi là xấu thôi còn xong mình là nghệ thuật thời đại này 4.0 rồi thích cái gì cứ làm đời người sống có một lần thôi không làm là tiếc dữ lắm hiểu không ta nói mày sao thời giờ mày càng kể nghèo kể khổ than thân chấp phận là người ta càng khinh thường người ta càng khinh bỉ ta càng chà đạp tự làm tự sống đi đừng có dựa dẫm cho ai cũng đừng có xin xỏ ai ha đừng có mà kể than thân không ai giúp đâu má ăn có thể nửa buổi ngủ có thể nửa giấc nhưng đừng bao giờ bán nửa đời mình cho một người vô nghĩa bởi ta nói lúc khổ nhất hả lúc khó khăn nhất mới biết ai tốt với mình ai bên cạnh mình cái lúc còn thời tao nghĩ ai cũng tốt với tao chứ tại lúc đó ai cũng ngọt ngào với tao chứ bởi hết tiền là hết bạn hết tiền là hết thời không thể làm gì không thể có tương lai không thể biết người không thể tự có sự nghiệp không để mà mình về nhà mình còn phụ giúp cha mẹ mình làm một thằng đàn ông á mà còn đi học tiền của cha của mẹ còn ăn món tiền cha mẹ mà vẫn chơi bời thằng đàn ông không có tư cách tiền là tiền là bậc tiền tích bậc rò son tiền chút đa lầm người tiền nụ cười dữ dữ tiền sức khỉ tuổi già tiền cái đà danh vọng tiền cái lòng chi thần dạ. tiền cái công công lý tiền hết ấy cuộc đời tình bạn nó là cái khăn lau mặt tình yêu nó là cái rẻ lau bàn người ta sẽ chỉ vứt cái khăn lau mặt làm rẻ lau bàn chứ không ai lấy rẻ lau bàn lên để lau mặt tháng tầm tuổi này rồi một mẹ với nhau làm gì nữa cho phí thời gian đúng không cũng như là khoa trương hay là lừa dối nhau làm gì cũng rất là mệt mỏi cái chân thành đặt hết mọi thứ trên bàn em thế này anh như thế này chân thành rõ ràng thẳng thắn thì giúp mối quan hệ của chúng ta rất là mình lòng đam mê thì cũng phải có lúc vấp ngã rồi tự thấy mình chưa làm được thì rút ra kinh nghiệm đứng dậy và tiếp tục đi tiếp phải biết chấp nhận thất bại để mà thay đổi Con cứ coi cuộc sống mình như một trận đấu quyền anh vậy Thất bại không phải là lúc ngã xuống Mà thất bại chính là lúc chúng ta từ chối đứng lên một lần nữa Ai cũng biết là ngày quốc tế phụ nữ là mùng 8 tháng 3 Nhưng các anh có biết rằng có một ngày dành riêng cho mình được gọi là ngày quốc tế nam giới không ạ? Tức là vào ngày 19 tháng 11 Chính là ngày này, ngày quốc tế nam giới không nhiều người biết đến ngày này dù nó đã tồn tại 21 năm qua rồi. Mình chia tay nhiều đúng không? Nhưng mà em biết số lần chia tay đó vì lý do gì không? Mình quen nhau nhưng mà chị cảm giác rất là mình rất là cô đơn á Chị cảm giác giống như là ban đầu em cho chị nhiều sự đồng cảm bao nhiêu thì càng về sau cái người mà chị quen nó rất là xa lạ luôn mình đã cố gắng thay đổi cùng với nhau rất là nhiều cho đến khi mình ở cạnh nhau một khoảng thời gian rất là lâu như vậy đó nhưng mà cuối cùng em lại buông tay chị ra làm chị rất là chịu chơi vơi chịu chị vẫn vẫn không thể hiểu được tại sao phải như vậy đó